Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải La Liga 2. Thì à, hạng 2 của La Liga nha anh em thì mình sẽ nhận định cho anh em tất cả uh, những cái giải mà có trong ngày 14 để cho anh tất cả anh em có nhiều mã kèo chơi hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào nhận định cho tất cả anh em cái trận của thằng Raskin và HUSK nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 14 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy thằng HUSK đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 40 điểm sau 30 à, vòng đấu thì trong khi đó thằng Rakin nó đang có vị trí thứ 16 và có 36 điểm sau 30 vòng đấu nếu cái trận này mà thằng Rakin có thể thắng thì Rakin sẽ vươn lên cái vị trí là thứ 11 trên bảng xếp hạng nha anh em bởi vậy trận này mình sẽ tiến vào cái thành tích và gần nhất của hai đội trong những trận đấu gần nhất thì bên phía um, Rakin thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì thằng Rakin đã để thua 3 trận và thắng 4 trận và để hòa 4 trận nha anh em. Thì cái phong độ của thằng Rakin trong những trận um, gần đây nhất thì trong 5 trận gần nhất thì Rakin đã thắng 3 trận và để thua một trận và vào trận. Thì cái phong độ trong 5 trận gần nhất thì thằng Rakin này cũng đang rất là tốt nha anh em. Thì bên phía Hu SK thì anh em cũng thấy Hu trong chuỗi 10 trận gần nhất thì Hu chỉ thắng được hai trận và để thua một trận và để quà thứ bảy trận thì cái phong độ của thằng USK này chủ yếu nó chơi với cái dàn phòng ngự phòng ngự nha anh em phòng ngự chỉ giữ quà thôi không thắng được trận nào thì anh em thì chỉ thấy thắng được hai trận là Levante và Mirandes thì à, thằng USK này cái phong độ nó là chủ yếu giữ cầm quà thôi nó không muốn thắng nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thành tích chơi trên sân khách của thằng uh, USK trước nha anh em Thiền USK chơi trên sân khách trong 5 trận gần nhất thì anh em thấy đã hòa 4 trận và để thua một trận trước uh, lát uh, 3 match thì anh em thấy cái thằng USK này trong 5 trận gần nhất thì nó hầu như nó đã hòa hết 4 trận và hòa với cái tỷ số xỉu là nhiều chỉ có một trận là tài thôi nha anh em còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Rakin thì mình cho tất cả anh em xem thì thằng Rakin chơi trên sân nhà trong 4 trận gần nhất thì thằng Rakin đã thắng hết 3 trận và để hòa một trận thì cái phong độ của thằng Rakin này tuy nó không được tốt cho mấy nhưng mà cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng Rakin này rất là đáng nể nha anh em chơi trên sân nhà chưa để thua trận nào chỉ từ hòa tới thắng thì um, để cho um, khán giả đi là đi cho người hâm mộ có một cái tin tưởng nhất định thì Rakin chơi trên sân nhà lúc nào cũng thắng hết và hòa nha anh em chưa để thua trận nào thì trong cái thành tích mà trước đó của hai đội thì anh em thấy um, hai đội nè trong cái là những lần đối đầu gần nhất của hai đội thì um, Huesca và Radkin toàn hòa chỉ có hai trận là Radkin toàn thắng với cách biệt là một bàn và hòa không đều với một đều không nha anh em thì đó là những cái thành tích mà dí lượt đối đầu gần nhất của hai đội thì mình sẽ nhận định hơi sớm nên chưa có cái tỷ lệ kèo cho tất cả anh em thì mình sẽ đi tiến vào cái phần à, tỷ lệ kèo nhà cái cho tất cả anh em luôn nha thì tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là thằng Ratkin đội chủ nhà chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2 thì cái trận này mình phiên tất cả anh em nên nằm cái đội chủ nhà nhưng mà anh em không vào cái mã kèo 0,25 nha mình anh em vào quả kèo đồng đồng banh nha anh em đồng banh và anh em chọn cái mã xỉu 2 cho mình tại sao mình khuyên anh em nên nằm đội chủ nhà và anh em nằm xỉu thì mình sẽ tiến vào cái tỷ lệ kèo thực tế cho tất cả anh em nữa thì anh em thấy đây có một cái tỷ lệ kèo là đá đồng nha anh em đá đồng đội chủ nhà nè ăn 7 nè anh em chờ ra sân trong vòng 10 phút kèo lên sẽ lựa kèo lên sẽ lựa là ăn chín thì anh em hả vào kèo anh em không cần phải vào kèo vội nha không cần phải vào kèo vội anh em chờ trong vòng 5 đến 10 phút kèo nó sẽ um, tột xuống và tỷ lệ kèo lên ăn cao thì anh em hãy vào đây tài xỉu hai trái thì anh em có thể vào cái mã kèo à, xỉu cho mình xỉu hai quà cho mình nha anh em vào cái mã kèo xỉu nè thì à, hiệp 1 anh em cứ vào cái đội chủ nhà vào cái đội chủ nhà à, đá đồng nha anh em đá đồng nhưng mà anh em chờ kèo nó lên à, lên bạc tí anh em chờ kèo nó lên miếng là chờ lên ăn 8 hoặc là ăn 9 thì anh em hả vào cái mã kèo đội chủ nhà luôn nha. Thì cái trận này anh em có thể lót cái mã tỷ số là không đều nè, hoặc là anh em lót cái mã tỷ số 1001 lót cái mã tỷ số 1001 nha anh em thì uh, hiệp 1 thì anh em cứ lót cái mã tỷ số không đều cho mình đi thì um, những cái mã tỷ số này anh em cần nên lót trong cái trận đấu này thì tại sao mình phiên tất cả anh em trong cái trận đấu này anh em nằm đội chủ nhà mà anh em lại nằm xỉu thì uh, mình sẽ cho anh em coi trong những cái lần đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em thấy đối đầu gần nhất thì chỉ tỷ số là không đều nghiêng về phía hai đội luôn nha anh em. Trước đó nữa thì thằng gắt kim thắng được cái tỷ số 1-0 thì bởi vậy mình phiên anh em nên nằm lót mã cái tỷ số là 0-1 1-0 không đều thì anh em lót ba mã tỷ số đó và anh em nằm thêm đội chủ nhà và anh em nằm thêm mã kèo xỉu nữa thì mình bao tất cả anh em mà đổ đó thì à, đó là cái phần nhận định của mình về cái trận của thằng Rakin và cái thằng um, Hu thì anh em nào mà đam mê về những cái trận đấu giải nhỏ này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình đó là zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ gửi kèo cho tất cả anh em để anh em có những cái mã kèo lợi thế nhất để anh em có thể vào bờ sớm nhất nha thì có rất nhiều anh em về liên hệ cho mình ngày hôm nay để cho mình à, hướng dẫn tất cả anh em chơi những cái giải U20 và giải La Liga hoặc là Serie A đầu tối hôm nay thì mình đã đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được những cái mã kèo mà lợi thế nhất cho anh em và hướng dẫn tất cả anh em đó đăng ký trang và đưa anh em đó vào thì có những anh em không biết chơi trang mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách vào kèo luôn chứ không phải mà hướng dẫn đăng ký xong rồi mình anh em tự chơi đâu mà mình hướng dẫn cho các anh các tất cả các anh em vào kèo như thế nào luôn thì đó đó là cái phần à,